nơi mô như miền quê ta miền đất quanh năm bao mùa nắng gió thương cha một đời gập gánh bờ đê nắng trũng hai vai mưa thấm mắt cá cho cây lúa vẫn xanh dưới trời trang trang có nơi mô những người quê ta thương nhau quả cà cũng chia làm ba yêu nhau em gửi qua câu dân ca sông lá có cạn núi hồng hết cây thì em vẫn nò hết